tuần thứ 14 ở đây á, tức là đã khởi công công trình à, được 14 tuần rồi là tính ra là ba tháng rưỡi rồi đó à, thì đây là cái danh sách mạnh thường quân à, cập nhật à, từ ngày 12 à, tháng 3 năm 2022 đến 19 à, tháng 3 năm 2022 thì bây giờ chút xíu nữa Phước sẽ đọc nha bây giờ bây giờ mình sẽ coi coi máy ấm máy gài là làm tới đâu rồi thì như cô chú anh chị thấy á, hiện tại là mình bắt đầu đang chuẩn bị làm cái phần à, sân phần trước cổng gạo thì à, Phước sẽ nói sơ bộ nha à, ở sân đây thì mình à, bắt đầu nữa mình sẽ à, xây lên à, 8 tấc xây bên đây bên đây mình để trống bên đây mình để bản hiệu nè phút này phút này là mình để bản hiệu nè bên đây để à, 8 tấc xong mình gào lên ở đây là mình à, trồng cái cây để nữa mình lấy cái bóng mát bên đây thì mình xây cao lên kéo tới hàng gào rồi bắt đầu đi tới qua hàng gào bên đây cái cột này nữa mình sẽ ốp gạch ốp gạch xong rồi nó ờ, sẽ ờ, đổ cái đà ngang qua bắt đầu mình làm ờ, cái máy giống như máy thái á hai bên gạch xéo xuống vậy nè đó tiếp theo khi mà mình cái này là cái cổng gào cổng gào này thì cổng gào là cổng gào bốn cánh nha rồi giờ bắt đầu mình sẽ tiến vào máy ấm vào máy ấm thì đập vào mắt của cô chú anh chị hay là mình nhìn thẳng vào thì mình sẽ thấy các bạn chia ân à, danh sách mạnh thường quân nó sẽ nằm ở đây cái mặt này thì chừng nữa phước sẽ xây cao lên luôn nha cao lên cao lên 3 mét xong rồi mình sẽ đóng lao phong ra luôn đóng lao phong ra tới đây luôn nè cho nó mát bên đây là bản tri ân kế bên đây nữa là mình sẽ à, à, làm tiếp tục là cái bản là ờ, chú đại bi xong rồi kế bên là sẽ là tượng phật quan âm sau tượng phật quan âm sẽ là một cái bức tranh ốp gạch thì à, để gì nữa phước sẽ lựa coi coi bức tranh ốp gạch đó như thế nào à, mặt này thì mình sẽ xây lên cao luôn cao lên tới bằng cái đó cỡ khoảng 3 mét mấy xong rồi mình à, sẽ đóng lao phong chi phí đóng lao phong thì à, như Phước nói thì à, từng rồi cũng đã đóng lao phong xong rồi à, Phước bán hết luôn 40 triệu đó nhưng mà họ chỉ đóng ở trong xong chừng nào mà còn ngoài, đây thì nữa họ sẽ đóng tiếp khi mà mình xây đồ lên nói chung là cái mặt này mình sẽ ốp tường hết à còn riêng cái mặt này thì à, nữa Phước à, sẽ à, để coi cho mình bắt chỉ mình bắt chỉ thì à, cái khung nó cũng sẽ là bằng bên đây luôn nè cô chú anh chị mình đi chỉ mặt trước này lớp gạch rồi nhá lớp gạch full luôn mình sẽ đi chỉ đi chỉ xong rồi bắt đầu mình uh, coi coi có cái gì hay hay là cái gì đó à, một câu thơ hay là một bài thơ gì đó thì để Phước về nghiên cứu rồi mình sẽ à, nhờ thợ vẽ lại vẽ lên rồi bây giờ mình sẽ tiến vào máy ống nha đây đã đóng là phòng rồi nhìn lên là như là ngàn vì sao nha đó là phòng đã đóng xong rồi ở đây là cái bàn thờ bàn thờ phật thì uh, à, cắt qua tầng, phước sẽ đi coi và sẽ uh, tiến hành uh, đặt tượng rồi rồi về nhờ cho người ta trang trí cái phòng thờ đây là cái màn cái kiến miếng kiến miếng kiến nó sẽ nằm ở đây nè thì phước sẽ nói lại để cho cô chú anh chị từng nào cũng vậy cái nào có thêm hay là cái nào cũ nhưng mà nhiều cô chú anh chị chưa xem á thì mình có thể xem để mình biết à, đại loại là nó theo suy nghĩ của phước về sau là phước sẽ làm như vậy đó. ở miếng kiến này nữa mình để đây lắp lên đây thì từ đây mình nhìn vô đây sẽ thấy như thế này đó quẹo qua này đóng là không hết rồi ha đừng sáng chân luôn nè cô chú anh chị tại chưa có vệ sinh bởi vì nó ờ, còn ờ, hơi dơ nữa mình trà con rồi lại đó đóng là không hết đó đây là cái gian đầu tiên thì à, giường thì à, Phước cũng đã đặt rồi thì nữa mình sẽ chuyển giường về tạm thời là mình sẽ chuyển 20 cái giường trước nha tại vì à, mình chuyển 50 cái trở về thì nó nhiều quá mình chuyển 20 cái thì nào có cụ nào giàu thêm nữa thì bắt đầu mình sẽ uh, tiến hành mình uh, đặt thêm tại vì giường bây giờ cũng là đặt đặt giường sắt luôn chứ không có mua nữa để cho giường sắt cho nó chắc chắn đặt xong người ta sơn phết rồi luôn rồi ta chở lại ta gác luôn nhìn nó chắc chắn hơn so với ờ, khi mà mình mua mấy cái giường mà như ờ, bình thường ở ờ, ngoài mấy chỗ mà bán những chiếc nội thất ở trong đây nè tôi vô lên đây ở trong đây mình nhà vệ sinh mình cũng đã đóng là không luôn đây là cái lavabo gắn lên rồi đó, à, nữa mình gắn tấm kiến này để cho mấy cụ rửa tay nữa mình sẽ bắt thêm mỗi người đó cũng sẽ để một cái quạt một cái quạt xong rồi có chỗ để cho họ đồ luôn từ từ sẽ tới đó là phần trang trí rồi đây là phòng ở trong đó đây là nhà vệ sinh nhà vệ sinh rất là rộng nha hai cái tay này cũng là đó đó nữa mình sẽ có cái cây cái cây để mình mở cửa ra đầu làm đi ờ, dựng hai tay mình dựng dài dài dài vô mình lồng cái mình dựng xuống mình ngồi xuống cây bằng nắp để mình dựng vậy cho mấy cụ chẳng hạn như lớn tuổi nhiều khi mình đi ờ, nó tiện đó vườn thì nó là sát đây một cái vườn vườn là ngay kiến bắc nha dài hai mét ngang chính và hai xong rồi bắt giường ra bắt giường ra thì giữa hai cái giường sẽ là một cái tủ một cái tủ quần áo tủ quần áo tủ quần áo thì phước uh, cũng đã hỏi rồi tủ uh, tủ ngủ bốn bốn cánh của anh là bốn cánh mà gọi là bốn ngăn hai tủ một ngăn hai cụ của anh hai tủ một tủ rồi giữa hai cái tủ này mình sẽ để vào cái quạt trần xuống là tủ đây như chẳng hạn cái tủ đây giường ở đây giường ở đây tủ đây cái quạt nó sẽ nằm đây nếu lỡ có trục trặc sự cố gì á thì uh, nó cũng không có gấp chúng mấy cụ tối ngủ để cho an toàn à, khoảng thứ tư tuần sau là bắt đầu sẽ đi bệnh viện thì à, phước à, cũng à, gửi lời cảm ơn một cái bạn ở trên à, facebook cho anh phước nãy phước quên tên rồi bạn ấy à, cũng chuyên kỹ sư à, bạn ấy sẽ đi viện dùng hoàn toàn miễn phí tuy nhiên à, bóng đèn đồ này nọ thì mình phải mua họ sẽ hỗ trợ hỗ trợ công đó công là công miễn phí rồi lúc đầu cô chú anh chị phúc tính để hai cái dv cho hai gian này nhưng mà sợ á về sau á có cụ này muốn coi cụ kia không muốn coi rồi nó ờ, lu bu nữa bởi vậy ờ, mình ờ, chốt lại là mình chỉ có một cái tivi thôi thì vị trí TV này chút xíu nữa Phước sẽ nói cho cô chú anh chị xem nha đây là một gian thì cái gian này nó sẽ rộng hơn cái gian bên kia cũng một gian nè thì nó cũng y chang như vậy thôi nó cũng nhà vệ sinh đồ lắp rồi nè lau phong đồ đóng rồi hết rồi nè đó mình không có làm cửa nha để về cho tiện mấy cụ di chuyển ra lại bước ra mấy bước nữa mình sẽ tới cái à, bếp à, và đặc biệt ở đây thì nữa à, à Phước sẽ đổ một cái miếng đan xéo ở đây đây là cái tám để cái tivi trên này và tivi thì ở đâu thì à, cũng đã có luôn rồi cô chú anh chị đây một cái tivi chào bán nền thì à, Phước cũng gửi lời cảm ơn à, cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu đã hỗ trợ 66 triệu cho cái dàn à, tivi, tủ lạnh, à, tủ đông, máy giặt. Đây là tivi, chà má nè, 65 inch. 65 inch tủ lạnh. Tủ đông. Máy giặt. Thì cái này thì à, cổ gửi à, Phúc mua, cổ có giá xong rồi à, phước là báo với cổ thì nên à, phước à, báo cho cô chú anh chị cái giá trị của nó thôi đó nửa tivi đó mình sẽ để trên này để trên đây là chừng nữa để mình tiện tiện cái là mấy cụ có thể ngồi ở đây nè coi hay là phước có thể một cái bộ đi quăng ở đây nữa để ngồi đây coi luôn ở đây là cái bàn ăn mình ăn mình coi tivi chứ không có vô trọng à, coi người này người kia coi rồi người này lại thích xem đá banh người kia lại thích xem hoạt hình người kia thích xem cải lương lỡ rồi quýnh lộn với nhau nữa thôi ra đây đi coi chung mà rồi bên đây là cái gian bếp cũng đã đang tiến hành xây rồi nè đó cái bếp đây là cái bồn à, đây là cái bếp bếp ga nữa mình sẽ để bếp ga đây còn qua đây là đi bên đây thì mình à, sẽ đặt à, cái đồ đồ rửa rửa rửa chén đây có luôn này đồ rửa chén này là lần trước là của một chị chị gửi chị gửi tặng hỗ trợ cho thì sẵn mình tận dụng luôn em cũng gửi lời cảm ơn chị nha chỉ uh, cho cũng uh, mấy bộ á mấy bộ uh, bộ mà dòi sen này nọ ở trong nhà vệ sinh với lại cho cái bộ này còn đây là cái cái labo để dành ở dưới này với nhà vệ sinh để tấm kiến nó luôn dành cho khách tham quan chẳng hạn như muốn ghé lại thì nữa phước sẽ làm một cái lắp ngăn ở đây ra khoảng một mét để mình phân biệt ra cái khu ở dưới này với lại cái nhà vệ sinh đây là cái nhà vệ sinh nè một cái nhà vệ sinh nữa xong mình để tới cái máy giặt xong tới tủ đông nói chung là vị trí y nguyên giữ giữ vậy đó còn bên đây là khi rửa chén xong bắt đầu là tới phần à, nội thất phước sẽ dự trù dày khi mình rửa chén xong cái này mình sẽ làm một cái sóng chén bằng những nóc ở đây cũng cả ba bốn ngăn gì đó mình mua gì nè đầu để ốp chén lên chén đũa rồi lên đó chén đũa lên bên đây rồi bên đây là mình à, để một à, cái tủ chén tủ chén là hàng nhôm thôi để phúc co cái chiều dài này rồi để mình để đây để cho nó đừng có lắp cái cửa sổ này từ cửa sổ này thì mình có thể nhìn ra cái giường ga. đó mình để tủ chén này để à, đồ ăn đồ uống đồ á đồ ăn à, chứ không phải đồ uống là đồ uống thì có tủ lạnh thôi đồ ăn hay là chẳng hạn như đồ ăn còn nữa mình để giảm đường cho nó bị hôi tiêu còn đây là cái kho đó do là cái phòng đất bên sau đó mình mua luôn rồi bởi vì mình túc kêu được thêm cái cửa sổ nữa đây là cái kho để để đồ để đồ này nọ cái kho này chứ không phải là phòng ngủ nha <laughs> bước ra đây cũng là phòng ngủ ra hết trơn á cái kho còn cái uh, uh, người giữ người giữ máy ấm ở đây á để chăm lo cho mấy cụ thì mình sẽ ngủ ngoài bộ đi quăng mãi ngủ ngoài bộ đi quăng ở đây tại đây có bộ đi quăng nữa rồi bắt đầu bây giờ mình à, đại loại là vậy bắt đầu mình tiến hành ra ngoài à, ở phía ngoài đây tiến hành ra đây đó đây như cô chú anh chị xem thì à, cái phần này cũng là thợ đang bắt đầu tiến hành đào để mình làm mình xây cái hàng rào nè đó đường đi ờ, trong này là một mét ra ờ, mét sáu để đường đi bên hông á đó. mình đi dài dài dài ngoài đây phước sẽ đặt băng đá đó như mình thấy đó đầu tuần sau là bắt đầu là đào tới rồi đào thì phước sẽ làm hàng rào dài tới đây luôn nè hàng rào của mình nó sẽ dài tới đây nè cổng sau ra dài tới những cái phần đất bên đây phần đất bên đây thì bước ờ, cũng đã mua như hồi tuần rồi Phước có nói và hồi tuần rồi cũng đã mới bơm trong uh, sông 200 200 khối cát mà lên được bao nhiêu nè cô chú anh chị cái này là phải còn thêm 200 khối nữa để làm giường rau đó mình đào mình đào giáp dòng từ đó mình đào giáp hết nguyên cái hình rộng luôn sau đó là mấy bên đó thì mình sẽ xây lên một mét rồi cho mình đi ăn rào còn bên đây thì mình sẽ làm hàng rào giống y chang để cho nó đừng có ờ, mình trồng rau rồi mình nuôi gà về sau ờ, cho các cụ dùng hay là mình nuôi cái gì đó không biết có sao không nữa nói chung là gà mà cũng không phải vật tâm linh đâu cũng chắc cũng không sao đâu chứ mình không ăn thì chắc là không có sức khỏe rồi thì uh, bây giờ phước sẽ ra mé bên đây đi để, để cập nhật uh, danh sách giờ tiếp à, theo là tới phần uh, cập nhật danh sách mạnh thường quân nhé và cái uh, chi phí thu chi từ ngày uh, 12 tây tháng 3 cho đến ngày uh, 19 tây tháng 3 năm uh, 2022 có chỗ có ghế ngồi không hay là lấy cái ghế cho tôi ngồi nè À, và sau đây tiếp theo là cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ nha từ ngày 12 tây tháng 3 cho đến ngày 22 20, 19 tây tháng 3 năm 2022 thì à, cái danh sách từ số 1 đến à, số 325 thì cô chú anh chị có thể xem lại 17 à, phần trước và tiếp theo số là 326 là gia đình bé vi phạm ở Mỹ hỗ trợ thêm là 51 triệu 350 ngàn đồng à, thì à, như à, chị à, mẹ đi tại vì cái chị người này là mẹ rồi gửi lấy tên mình là gia đình à, bé quy phạm à, thì có nói với phước là à, coi coi tính toán coi làm cái gì đó nếu uh, xây dựng rồi hay là nói chung là làm uh, những uh, họ tính mua nội thất nhưng mà nghe đâu thì uh, uh, TV đồ này nọ cũng đã có người hỗ trợ bởi vì thế nên uh, sẽ uh, mình uh, mua những cái vật dụng khác hay là coi còn à, tính theo mấy cái à, chi phí để xây dựng cũng được tại vì nói chung á là còn nhiều lắm còn nhiều thứ lặt vặt lặt vặt à, và cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu thì như nãy cô chú anh chị có thấy đó là cái dàn điện máy thì cô chú ấy à, gửi tặng và giá trị của nó là 66 triệu thì nói chung là phước cũng cộng số tiền luôn để chi ạ à? để chừng nữa tiện cho khi phước chừng nữa về sau cập nhật lên cái bản tri ân à, những ai những mạnh thường quân nào đã từng hỗ trợ chẳng hạn như 50 ngàn 20 ngàn hay là số tiền là 100 triệu 200 triệu để để chi để cho mình khi mình bước vào máy ấm mình biết được à, những mạnh thường quân này à, đã chung tay xây dựng hay là từ những cái viên gạch đầu tiên của máy ấm hay là tất cả những cái nội thất ở trong đây rồi chút xíu nữa phước sẽ à, dự định nha đặt tên cái máy ấm là như thế này để cô chú anh chị nghe thử xem như thế nào à, tiếp theo là 328 anh chị Christina Lê ở Mỹ hỗ trợ 400 400 đô 329 cô Ngô Thị Mai Thi à, pháp danh là Diệu Mai ở Houston Texas Mỹ hỗ trợ là 400 USD à, 330 Hoàng hỗ trợ là 200 USD 331 chị Nguyễn Thị Cẩm Linh pháp danh là Diệu Bảo hỗ trợ 200 USD 332 chị Nguyễn Thị Cẩm Ngân pháp danh là Diệu Ngân hỗ trợ 200 USD 333 cô Hạt Cát Sa Mạc ở Mỹ hỗ trợ 1 triệu 334 cô Vinh và chị Hoa hỗ trợ 10 triệu à, có nick Zalo là Đỗ Quang Quy bạn này thì à, luôn luôn là người đại diện cho hai cô để à, à, liên hệ với Phước 335 à, một cô hay là chị gì đó à? có tên là Bùi Thị Thúy hay là Thị gì đó hỗ trợ 1 triệu 336 cô Phương ở Úc hỗ trợ 2 triệu à, 337 chị Nguyễn Kim Tuyến hỗ trợ 1 triệu 338 à, Đồ Thị Hạnh với à, Lai Thiệu với Lai Thiêu hay gì đó à bạn Đoàn Thị tại vì cái gửi tiền không có có dấu á bởi phước không biết đọc sao nữa đoàn thị hạnh ở lái thiêu bình dương trời ơi mình đọc là lai thiêu gì á ở lái thiêu bình dương hỗ trợ 500 000 đồng 339 bạn uh, thanh thảo hỗ trợ 100 000 đồng thì uh, tổng cái số tiền là 165 triệu uh, 170 000 đồng cái hồi tuần rồi mình còn cái quỹ uh, cũ là 53 triệu 004 000 đồng thì tổng luôn là 218 triệu à, 174 ngàn đồng thì à, mình thu chi như sau à, về vật tư thì à, sắt đá xi măng kẽm đồ là 21 triệu 930 ngàn đồng cộng với 200 khối cát nền để đổ bên kia là 22 triệu nữa thì là 43 triệu 930 ngàn đồng nói chung là cái phần cát nền bên kia chắc cũng khoảng còn còn khoảng còn thêm 22 triệu nữa phải 200 khối nữa nhưng mà cái đó thì chừng nữa mình chừng nào mình à, vô thì mình sẽ tính sau tiền công là 16 triệu 800 ngàn đồng à, với à, tiền cà phê với lại à, mua một cái thùng phi đựng nước để đựng nước để xài á là 800 nữa cộng lại là 17 triệu 600 ngàn đồng thì mình lấy 218 triệu 174 ngàn đồng trừ cho 61 triệu 530 ngàn đồng 61 triệu 530 ngàn đồng là cái số tiền vừa vật tư vừa vô cắt nền với vừa công thợ với lại mua thuộc phi rồi với lại mình trừ thêm 66 triệu tiền của điện máy cô chú Hồng Cường là nói chung là như nãy Phước nói đó tại vì Phước muốn quy ra cái số tiền cái giá trị để chừng nữa Phước cộng vô chứ không có thể ghi trên bảng chi ân ừ cô chú Hồng Cường à, hỗ trợ ờ, tủ lạnh máy giặt tivi Phước muốn quy cái số tiền tại vì cô chú Hồng Cường hồi xưa cũng đã hỗ trợ cho máy ấm này rất là nhiều không phải là hồi xưa nữa mà là từ lúc tới bây giờ là hỗ trợ rất là nhiều rồi nên Phước muốn cộng chung vô cái số tiền này để cho cô chú biết luôn thì nữa là tổng mình đã đã chi cho cái máy ấm này là bao nhiêu nói chung là cô chú cũng hỗ trợ chắc nếu tính sơ về máy ống này là chắc cũng khoảng cỡ chiếm 20 đến 30 phần trăm là tiền của cô chú hỗ trợ và một chị nữa nhưng mà chị nữa Phước sẽ nói tên à, sau thì mình trừ ra hết luôn thì còn tổng quỹ là 90 triệu 644 ngàn đồng cái đó là cái quỹ còn lại để bắt đầu mình chi tiếp vào tuần sau à, để mình à, bắt đầu tiếp tục à, làm những cái công đoạn à, ở lần trước bên hông với lại à, giường giao và Phước coi coi uh, sắp xếp uh, coi có mua cái gì ở trong uh, máy ấm thì Phước sẽ dùng vô cái số tiền này luôn thì nói chung quy lên uh, uh, cũng có rất là nhiều cô chú anh chị muốn uh, hỗ trợ chẳng hạn như là về uh, cô muốn hỗ trợ cái này à, về cái nội thất về muốn mua cái này muốn mua cái kia nhưng mà nói thật ra thì cô chú hỗ trợ như thế nào thì phước cũng cộng chung <laughs> vô để phước chi ra để chừng nữa phước quyết phước mua tại vì thật ra là mình cũng góp về chung vô tất cả cũng là về máy ấm dưỡng à, lão và chung quy là cũng về các bạn tri ân thì giờ phước nói như thế này chẳng hạn như cô chú cứ việc đợi tại vì à, đợi ừ thôi để nữa cô hỗ trợ cái phần này mua cái phần này mua cái phần kia thì phước cũng nói thiệt à, ờ, máy ấm chưa xong thì con cũng không có mua nữa thì thay vì vậy cô cũng góp sức vô ừ thôi hỗ trợ thêm viên gạch viên đá để mình tiếp vô cái phần uh, cho nó hoàn thiện rồi khi đó mình sẽ tính tới nội thất chứ thay vì mình ngồi mình chờ cái nội thất thì cái cái này giờ nếu mà nó không nó không xong nó hết tiền thì nói chung là phước cũng không có cần mua mấy cái đó nữa tại vì cũng đâu có hoạt động được đâu đúng không ạ bởi vậy à, nhưng mà phước vẫn nói đi nói lại rất là nhiều các cô chú á, <laughs> cho về nội thất hay là về một cái bóng đèn hay là về một cái uh, cái tủ chén cái gì đó nó quy ra tiền thì phước cũng cộng chung về, về máy ấm thôi nó cũng là chung quy về một cái thôi và cũng chỉ có một cái bản tri ân thôi tánh phước thì có sao phước nói vậy nếu mà các cô chú ờ, quan hỷ hiểu được và để ờ, nếu mà đồng hành hỗ trợ được cho máy ấm hoàn thiện thì phước rất là cảm ơn luôn chứ chẳng hạn như giờ mà mà cứ ngồi chờ ừ có, có có cô thì cũng ngồi chờ để cho ờ, xong để mua tặng mền để tặng ờ, mùng rồi tặng này tặng kia nói trời ơi thì thay vì chị lấy cái tiền đó chị hùng vô cái này mua cái này đi thật sự ra nó cũng vô đây hết trơn à chứ nó không có đâu chẳng hạn như giờ chị gửi em 3 triệu chứ nó chị đi mua mùng mền thì thật sự ra 3 triệu đó giờ mùng mền đấy máy ấm nó chưa xong nữa thì thay vì vậy em để em cất em sửa cái này cho nó xong đi rồi khi đó nữa chẳng hạn như về sau nữa nếu mà có cụ nào á mấy chị không hùng tiền em cũng đâu có bỏ được em cũng tự bỏ tiền ra em mua thật sự nó cũng vậy à chẳng hạn như giờ mà tiền nó không đủ rồi thì cô chú anh chị cứ để thôi để nữa cô mua cái này mua cái kia rồi rồi cuối cùng máy ấm nó chưa xong nó để gì hoài luôn nếu mà hết tiền rồi thì bước phải ngưng ngưng cất thì cứ để vậy luôn rồi cái phần mùng phần mền đó thì nó cũng đâu có làm được đâu được cái gì bởi vì hướng nói chung quy là hướng gom về một cái một để cho nó tiện à, còn hồi nãy đâu phước tính nói gì quán tiêu rồi à, còn cái phần bờ kè nữa bờ kè thì sẽ phước sẽ làm từ cái cục điện này nè kéo dài tới phần trước cái uh, đó ra chắc khoảng cỡ 3 mét và kè đó phần này thì dài quá nhiều kinh phí quá mình không có làm mình làm ở đây thôi với lại mình làm cái nhà mát cái nhà mát cái chỗ này cho nó vô nó sẽ nhìn cho nó ờ, sạch sẽ với lại có võng rồi nữa mát mẻ rồi thôi vậy chắc có lẽ Phước xin ờ, kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ờ, tuần sau à, thì vẫn là câu nói của câu nói thôi hiện tại là phước vẫn tiếp tục nhận sự hỗ trợ chung tay của cô chú anh chị để cho máy ấm nó đi vào à, hoàn thiện và hoạt động thì như cô chú anh chị à, thấy thì giờ nó còn những cái lạc dạch xong máy ấm thì xong gào xong này xong kia tại gào này nghĩ vậy chứ nó còn ớt này ốp trong rồi lót gạch rồi nó nhiều lắm nó chi phí lạc gạch nhiều lắm rồi bye bye và hẹn gặp lại